Câu đố các loại quả. Câu 1. Quả gì tên gọi như hoa? Thu vị chín đỏ như sền sòn. Đáp án, quả hồng. Câu 2. Quả trùng tên con vật. Được phong cậu ông trời. Ăn vừa chua vừa ngọt. Có ở miền Nam thôi. Là quả gì? Đáp án, quả cóc. Câu 3. Tên nghe chẳng thiếu chẳng thừa. Ăn vào vừa bổ lại vừa ngọt thơm. Là quả gì? Đáp án, quả đu đủ. Câu 4. Trăm con mắt nhỏ quanh mình. Tóc xanh tua tủa dáng hình lưỡi gương. Là quả gì? Đáp án, quả dứa hay trái thơm. Câu 5 quả gì vỏ nhẵn, mặt tròn, ruột căng bầu sữa, thơm ngon, ngọt ngào. Đáp án, quả vú sữa. Câu 6. Quả gì giống chiếc chuông con? Trắng, xanh, vớt đỏ, ăn cùi giòn tan. Đáp án, quả rồi hay quả mận? Câu 7. Quả gì thường ở trên vàng, từng chùm chính mộng mang toàn chữ O. Đáp án, quả nho. Câu 8. Nhiều quả dài, cong. Xếp thành một nải. Nải xếp thành buồn. Khi chín vàng thơm. Ăn ngon ngọt lắm. Là quả gì? Đáp án, quả chuối. Câu 9 da cóc mà mọc trứng gà. Bổ ra thơm phức, cả nhà muốn ăn. Là quả gì? Đáp án, quả mít. Câu 10. Tên thì phải gọi hai lần. Trong xã tưởng nhím, nhìn gần quá không? Là quả gì? Đáp án, quả chôm chôm. Câu 11 quả gì ở tận trên cao? Không phải giếng đào mà có nước trong. Đáp án, quả dừa. Câu 12. Quả gì chín đỏ? Vỏ có nhiều gai. Ruột đem đồ tôi. Ăn giò sáng mắt. Đáp án, quả gất. Câu 13. Da xù xì như mít, nhưng quả lại nhỏ hơn. Mùi thơm tỏa ngát trời. Chỉ miền Nam mới có. Là quả gì? Đáp án, quả sầu riêng. Câu 14. Béo tròn mặc áo vàng chanh. Ngày xưa cô tắm hiền lành gửi thân. Là quả gì? Đáp án, quả thị. Câu 15 quả gì thơm nước mũi, da vàng óng như tơ. Cô tắm từ thuở xưa, bước ra từ quả đó. Đáp án, quả thị. Câu 16. Gà không đẻ trên cây, mà sao cây có hứng. Trứng không có lòng trắng, chỉ toàn lòng đỏ thôi. Gà mẹ chẳng phải ấp, trứng chín nhờ mặt trời. Là quả gì? Đáp án, quả trứng gà hay quả Legima? Câu 17. Ruột trắng như bột. Rắc hột giường đen. Mặc áo đỏ hồng. Tóc xanh ngang ngắt. Là quả gì? Đáp án, quả thanh long. Câu 18. Hạt đen vĩ như mắt. Cùi ngọt tơ đường phèn. Hương thơm như mùi mật. Là quả gì? Nói tên. Đáp án, quả nhãn. Câu 19. Quả gì như quả bóng xanh? Đung đưa trên cành chờ Tết Trung Thu. Đáp án, quả bưởi. Câu 20. Quả gì nhiều mắt? Khi chín nứt ra, ruột trắng nõn nà, hạt đen nhành nhánh. Đáp án, quả na. Câu 21. Có mùi, có khía vàng ao. Chim khôn ăn quả hẹn sao trả vàng. Là quả gì? Đáp án, quả khế. Câu 22. Quê em ở chốn đảo xa, ăn tim thỏ ấy làm quà tặng vua. Là quả gì? Đáp án, quả dưa hấu. Câu 23 Khi chim tu hú gọi bầy Là mùa quả chín đỏ đầy quê ta Là quả gì? Đáp án, quả vải Câu 24 Quả gì hạt chứa màn đêm? Ruột da khi chín chứa thêm mặt trời Đáp án, quả gấc Câu 25 quả gì trong bụng toàn hơi. Bạn cùng sân cỏ luôn buồn vui chừng người. Đáp án, quả bóng. Câu 26. Quả gì khi chín đen thui, gội đầu dùng nó nứt mùi thơm xa. Đáp án, quả bồ kết. Câu 27. Quả gì gợi nhớ mẹ ta, khi ăn bạn nhớ phải xoa cho mềm. Đáp án, quả vú sữa. Câu 28. Quả gì có đáo quanh? Trong lòng đỏ sinh thành ra con. Đáp án, quả trứng. Câu 29. Quả gì sừng sững ngàn năm? Nuôi cây dưỡng thú hiền ngàn giữa trời. Đáp án, quả núi. Câu 30. Quả gì như đóa trăng rằm, mà trong lại giấu bao gần trăng non? Đáp án, quả bưởi. Câu 31. Quả gì như chú heo con, da xanh ruột đỏ ngọt ngon khi già, ăn rồi nhớ lắm người xa. Có chàng hoàng tử tìm ra giống này, án quả dưa hấu Cầu vào 12 Quả dị xanh, đỏ, tím, hồng Thích bay cùng bé tưng bừng ngày vui Đáp án, quả bóng bay Cầu vào 13 Quả dị nhẵn thính như bào Chín rồi dàn ống một màu như tơ Một vùng ngang ngát hương đưa Gợi thương cô tấm chuyện xưa bồi hồi Đáp Đáp án, quả thị. Câu 34. Quả gì mắc ở khắp người? Suy xưa giấc ngủ suốt thời thanh xuân. Khi nào mắt mở toàn thân? Xin cứ hái, trả lần khân kẻo quải Đáp án, quả na. Câu 35. Quả gì không ở trên cây? Sinh tử trí óc bàn tay con người. Không hương, không vị, không mùi, không ăn chỉ để giúp đời thẳng ngay. Đáp án, quả cân. Câu 36. Quả gì không mọc từ cây, lại cho cây mọc đó đầy ngàn trung. Không thơm nhưng đường muôn hương, không ăn nhưng khắp bốn phương sống nhờ. Đáp án, quả đất. Câu 37 quả gì khoác áo màu xanh trồng vào giáp gỗ rắn đanh khi già có cơm có nước cho ta không tin bạn cứ bổ ra thấy liền đáp án quả dừa cậu bà 18 quả gì lẫm chẩm khó nhìn tên nghe chua xót một niềm bi ai trông ẩm ầm ốc gần 10 ăn rồi hương vị bao người khó xa Đáp án, quả sầu riêng. Câu 39. Sinh quả rồi mới sinh hoa. Mỗi khi hoa nở gần xa rằm rồ. Đáp án, quả pháo hoa. Câu 40. Ngược về hạt ở ngoài da. bị bùi đậu phộng khó mà sánh ngang. Đáp án, quả điều. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.